Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi Ngày hôm nay thì Khả Tống Kim chỉ top được 20 à, thôi Nam ơi Thực sự rất là chua à, Và chúng ta ngày hôm nay sẽ soi sắp đồ của top 4 Hòn Roya Với có cho mình 110 mạng Và 43 tử vong Và liên trả 11 Ui hôm nay tử vong nhiều mà đánh mạng nhiều gớm nha Mình giết được uh, ờ, 78 chết 31 thôi đã sợ rồi hôm này chết bốn máy luôn mà công nhận giết lại mạng nhiều quá 118 mạng với 110 mạng cho anh em xem sắp đồ của top 4 nha nào? một set đồ thì sự là khá đẹp luôn nhìn vào đây là một set năm hành thôi nam thì sự set năm hành nhưng mà thì sự set năm hành này thì sự quá pin nha mọi người đầu tiên chúng ta sẽ nhìn đến đó là cây vũ khí đó lô sắc 154 khá đẹp ở thời điểm hiện tại như thế này và một bao tây chón 40 kháng hỏi 25 một ngọc bội chón 23 kháng hỏi 40 và chón ờ, chón 40 kháng hỏi 23 thì ờ, ở này thì anh em cũng đủ biết rồi lượng kháng hỏi bao tây và lượng họ của ngọc bội khá đều là có cho mình 80 chó một lượng họ khá đẹp hơn 40 máy rồi kèm với dây chuyền kháng tất cả 16 thì kháng họ lên đến gần ờ, gần 7 ít đó một số đồ khá đẹp đầu tiên đó là chón cái thứ hai đó là làm chậm tại này đang có cho mình đó là làm chậm 40 từ ờ, cái nón 40 sinh lục 197 thực sự là cách biểu đồ của năm hành này thì quá chuẩn rồi em ơi quá đẹp luôn một cái áo ờ, làm chậm 40 đó 80 chậm nha nam kèm với ngọc bội vừa kèm với đai lưng kháng lôi 27 và sinh lực 138 nội lực và một cái nhẫn kháng lôi 22 sinh lực à, 67 thì thực sự là lượng kháng lôi hai món là đẹp không kèm với một đôi giày kim sinh lực 143 tóc 39 vừa móc của đường môn luôn quên vừa móc của võ đăng luôn tại vì à, kèm với uh, à, thớ văn tung thì có thể đọc móc nữa nè thêm được một tóc chạy nữa khá đều kèm với một nhẫn kim sinh lực 103 đó trong này là sẽ năm hành trong người nhưng mà thực sự quá chắc em ơi đang sở hữu cho mình một cái à, mặt nạ kháng cảnh năm và thêm một cái ấn à, kháng lôi 25 ui ấn kháng lôi mát luôn quá đẹp lượng kháng lôi rồi 22 27 là 49 49 kèm với cái này 25 nữa là 69 74 74 kèm với cái này nữa là 84 và 90 kháng lôi 90 kháng lôi nha nè thì sự là chưa gắn lắc mà đã có cho mình có cho mình 90 kháng lôi thì em thấy chưa năm hành mà chuẩn kháng lôi như thế này thì sự quá đẹp luôn em ơi hơn 90 kháng lôi kèm với cái này kháng cảnh năm nữa này nè quá đẹp Đợt này thì à, vẫn đang có cho mình ba cái năng cũng có Mà thực sự là với hiện, hiện tại của set đồ thì quá pin rồi mà Hơn 90 kháng lôi Chưa gắn lắc Và kèm với kháng hỏi thì gần 6 à, ít Gần 7 ít chứ Cái này là 25 23 là 48 48 cái này 16 là 58 64 64 cái này năm là 69 kháng, à, kháng hỏi năm 69 kháng hỏi Trời ơi Với một ca lô sát hồng công 114 69 kháng họ và kháng loi uh, 9x đàn em còn mình thì thực sự là pin sức đồ nó mang tiếng là đỉnh chắc định quất thiệt nhưng mà thì khá khá là bèo nè thắng lo cái ba mười sáu khán họ năm mươi thực sự khá này quá đẹp và hiện tại là bơ cam này quá hay nè mày với tỷ lệ khá là trâu lượng khá khá là đều và đạt hiệu ứng 80 chón 80 trầm và ngày hôm nay hoàng đội Gia đã có mình top 4 kim khóa đẳng cấp. Anh này thì ngày nào cũng top anh em. À, 29 này 21 giờ ngày nào cũng tốt cả. Anh này nhớ không làm thì cũng bắt giờ lắm một tập tại kênh rồi. Khá đẹp luôn. Mình thì mình đang cố gắng lên tại thì kênh chưa chưa mua đủ anh em võ long tịch chắc khả không cần đâu tại vì à, tầm này thứ văn tùng cỡ này được rồi tăng thêm cũng chả giải quyết vấn đề gì rồi anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho hoàng đô gia một like sẽ ủng hộ chơi em ơi anh này thì à, quá ok em ơi đó rồi